Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video xe điện motor điện Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau của xe ba bánh dành cho người già và người khuyết tật Bộ dàn này thì đã được lắp ráp sẵn rồi sử dụng cầu sau vi sai động cơ 500W có hộp số có tiến lùi cầu là có chiều rộng là phủ bì 63 cm tính từ mặt này qua mặt kia Cầu này thì có thể lắp được cho rất nhiều các loại xe khác nhau. À, tất cả các loại xe ví dụ như là giảm sóc là lắp vào đây đôi nó giảm sóc vào đây giá của bộ này thì à, cũng tương đối là rẻ thôi chạy vi sai có động cơ có bánh nốt không xăm dốc nào cũng trèo được giá thì là rất là rẻ đây các bạn chỉ việc tháo hai cái lò xo này nắp rồi giảm sóc của xe điện cũ lắp lên đây là xong thôi đây là bộ visa này, động cơ là cầu này cái bộ này thì sử dụng phanh cơ đây là có phản quang này Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhé.